Tại anh đã vô tâm mai tại anh không quan tâm em mùa này Vì giờ đây khi lời anh nói em không tin anh vừa Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh ta đã hết yêu nhau rồi Tim hề đón cho anh nghe đi người người yêu ơi Tại sao giờ chúng ta lìa đôi Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em người này Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh tại sao vẫn cứ xa vời anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi em hãy ơi cho anh nghe đi về người yêu tại sao giờ chúng ta lìa đôi Từ lúc ta anh giận rồi anh biết Nhưng anh thấy Giờ em không còn yêu người sẽ cho lại một bầu trời quên nghĩ người sẽ cho em lại một vòng trời anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời